Hello xin chào tất cả các bạn, hôm nay mang cho em tới một quả hoàn siêu khủng Không phải là cái này đâu nha, mình là mình đã quay trở lại để làm clip phải phải đó hả Thì uh, ok nè, dạo này anh em ờ, xong cái kỳ thi vừa rồi anh em thấy bản thân có ổn không, có làm được có làm được bài thi không Chứ còn tôi là tôi chỉ có tầm 5 điểm thôi đó Ok thì ngày hôm nay vẫn chưa biết làm cái clip gì thì uh, một số anh em uh, tôi không biết tại sao phiên bản bây giờ nó là gọi là fit um, lắc tới cỡ này rồi một số anh em vẫn còn bị lắc gọi là hết bị bó hiệu năng rồi một số anh em vẫn còn bị lắc không biết anh em có những cái gì nó khác so với uh, cái setting của tôi không tôi sẽ cho anh em xem cái setting tôi một cách to nhất đầu tiên là phần hiệu suất sau đó là trưng bày này đồ họa này thiết bị này điện điện thoại này đấy tôi dùng cái iShop nha thì tôi dùng phiên bản 32 bit này mọi người thấy 32 bit nè tí nữa bắt đầu rồi nói tiếp đậu thêm giao mé tìm hoài không được cái trận đối kháng rồi này có đồ để tìm 2 phút trời không ra được trận đối kháng cuối cùng tìm trong vòng dây lát ra được trận đối kháng thường trời ơi tìm 2 phút không được trận ra đúng là quá bất công với bc đúng không em ui rồi ghê vậy ghê ghê ghê ghê các bạn thật ghê gớm gọi là bây giờ Free Fire là không có nội dung gì gọi là nhiều người coi quá anh em bây giờ chắc chuyện có làm mà Minecraft rồi rehook rồi các kiểu từ lưa anh em ui ơi thì tôi tôi không phải là một youtuber kỹ năng nên tôi bắn ờ, cân sức là phải rồi chứ đâu giống anh em mà chủ anh em chỉ là người xem thôi nhưng anh em kỹ năng rất là ghê gớm đó đi bên kia nản quá ao bẻ án rồi để một trăm hai hay sao ô vậy mà cũng vô đầu rồi. kinh điển và ấy chớn luôn chưa one sọt mà chén này thua là kỳ lắm thôi nhường nếu mà thua là nhường cho dán hiểu không còn thắng là không nhường không biết đường nào mà chạy luôn không <laughs> chạy cho lắm chạy cho lắm không 600 đao hiểu không hai snip đang bắn nhau với tốc độ hai snip đang bắn nhau nhưng mà snip này bắn vô đầu <laughs> ok để xem kẻ thù của mình sẽ đối thủ của mình sẽ chọn khẩu súng gì đây khẩu súng gì đây đánh đủ đao rồi à à shotgun thanh niên này nghĩ đó là tầm gần mình đánh không lại no no no, no. tầm gần đây mới ghê này không biết hít sọt hả anh ơi bạn này là con việt nam à nguyễn thế ngọc nè <laughs> nguyễn thế ngọc là nào đây nguyễn thế ngọc này ui hai viên hai viên xin chào đồng chí hai viên đồng chí hai viên bốn không Shoo! ok bắn mb đi cho anh em gỡ gạt một chút xíu mb là mình bắn dở nhất rồi dở mà không biết bắn là ba Shoo! Ui trời ơi, thấy cái gì chưa? thấy người ta về vế to chưa? Ê, thấy chưa? Thấy vế cho chưa? Cái vế bên này to hơn vế bên đấy. Không phải đùa để đâu. Đúng không nào? đúng không Bonnet mày nói câu xem tao mày ai to hơn hình như là cùng cỡ <laughs> nhưng mà nhìn tao sexy hơn <laughs> Tuổi gì mà chơi chiến thuật với anh? Không có tuổi chiến thuật. Anh đây là số 1 lôi. Chết tôi rồi. Tôi không thể đục cái cây trước tốt hơn nữa được. Cái cây này nó quá là nhiều đạn và tôi đục không có lên đầu nữa rồi. Ui rồi chạy không kịp luôn rồi, thanh niên này nhảy tụt tu tụt tu tụt luôn cái map này khó chơi quá anh em ơi khó chơi nhưng mà tôi chơi được hết <laughs> tại vì tôi vế to hơn vế đó mặc dù có một người nhưng mà vế của tao to hơn vế bên kia nói về chiến thuật thì làm sao mà lại tôi được ok cảm ơn các bạn để xem vé tô của tôi và ngày hôm nay uh, um, là một clip um, không có mục đích hướng dẫn gì hết nhưng mà nó là một clip vui vẻ thôi à, ai muốn solo lại thì uh, nhớ <coughs> tạo phòng nhé chuẩn bị solo lại đây